Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Thời gian gần đây thì mình phát hiện rằng là 70% số người xem kênh của mình thì không ấn vào nút chuông Vì thế thì các bạn sẽ không nhận được những cái video mới nhất của mình cũng như là những cái video đã qua Nên là các bạn hãy ấn vào nút chuông cũng như là ấn vào nút là lựa chọn cái phần là nhận được ngay thông báo khi video của mình vừa mới lên Tiện thể thì ấn luôn nút like và share video này nha thì ờ, mình có check inbox trong thời gian vừa rồi thì mình phát hiện rằng là rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi tại sao anh không review chai Dior Sauvage này đi thực ra thì ờ, mình đã có một cái video review này rồi ở trong top 5 mùi hương văn phòng dành cho nam giới nhưng mà chắc là sắp tới thì mình sẽ làm review ba phiên bản của Dior Sauvage này các bạn nhớ ấn nút chuông để có thể nhận được ngay khi video đó lên sóng nhá và với mình đây không phải là mùi hương sử dụng tốt trong mùa hè nên là ngày hôm nay mình sẽ gợi ý các bạn một mùi hương nó có một cái nét nam tính nó có một cái nét chững chạc và gai góc mà có cái khá là bụi bặm mà sử dụng rất tốt trong mùa hè đó là một sản phẩm đến từ nhà Emmet đó chính là dre dre được Emmet đây và hãy cùng xem là tại sao mình lại nói như vậy nhá À quên nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì các bạn có thể tham khảo đường link ở phía dưới phần mô tả nhá Và nhập code Kiên Fagan thì có thể nhận được những cái code giảm giá nhá Còn chúng ta vào nhau bắt đầu vào video thôi Chúng ta đi qua một chút về ngoại hình của chai nước hoa này thì như các bạn có thể thấy rằng là trên tay mình đây là một chai rất là to chai của mình là chai 200ml trước đây thì mình có mua một chai 100ml nhưng mà dùng được khoảng còn khoảng tầm 20 30ml thì mình đã bán đi và mua hẳn một chai 200ml tại vì mình rất thích cái mùi hương này vậy nó rất là phù hợp với cái phong cách ăn mặc của mình thì chai 100ml nó cũng có như thế này thiết kế như này thôi đó là cái thủy tinh cái, ờ, cái thủy tinh này được làm bằng hai lớp và các bạn thể nhìn thấy rất là rõ ràng và cái phần thân chai thì được thiết kế rất là đẹp là chữ H biểu tượng của Hermes và cái phần nắp chai này làm bằng nhựa và các bạn xoay lên để đóng vào và xoay xuống để mở ra và cái phần đầu này thì các bạn thể nhìn thấy là nó chữ Hermes rất là đẹp đó đó là về phần thiết kế của trên hoa này à còn một điều nữa đó là cái phần nắp này thì rất là dễ bị dỉ nha các bạn bảo quản để các bạn có thể lau nếu như các bạn muốn mà nó trắng và bóng về mùi hương của Tere Hermes này thì so với Dior Sauvage này nó có khá là nhiều những cái nốt hương chung khi mà mở đầu đó là tông mùi của citric uh, ờ, bên này thì có cam chanh bên này thì có bưởi và cam và hai cái nốt hương mà khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy nó rất rõ nhất đó là cái vị khá là nồng và ờ, cái vị nồng đấy thì đến từ tiêu đây là hồng tiêu và đây cũng là tiêu thứ hai cái cái hồng tiêu hay là tiêu đen thì mình cũng không nhận thấy được cái sự khác nhau nhiều lắm thì đối với mình cái chai tre này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi tiêu cay rất là rõ nhưng mà nó khá là tươi và nó có một cái độ ngọt ở phía sau nó đến từ bưởi còn với Dior Saumax chai này thì mình hết rồi à, mình chỉ để đây cho đẹp thôi thì khi các bạn xịt ra thì nhận thấy một cái mùi tiêu nhưng mà nó được kết hợp cùng với cái vị chua khá là rõ của chanh cũng là một cái mùi hương nó khá là dày và so sánh hai mùi hương với nhau thì điều Sauvage này thì các bạn thấy rằng là nó có đúng một độ dày và mùi nó khá là sắc cũng như là nó khá là nồng đó còn với ở TD này thì mặc dù nó là một cái nốt hương tiêu kết hợp cùng với bưởi biết các thứ nhưng mà nó vẫn rất là nhẹ nhàng và rất là kiểu nó vẫn cay ấm nhưng mà nó vẫn sử dụng rất là được trong mùa hè tại vì nó có nốt tươi đến từ trợ của những cái nốt hương bưởi và cam ở trong này và khi dry down xuống thì các bạn nhận thấy rằng là ở Diosovat nó có một cái nốt hương chính chủ đạo đó là Ambusion và gần như rằng là trong ba phiên bản cái nốt hương này nó làm nốt hương chính của toàn bộ mùi hương và toàn bộ những cái gì bạn ngửi thấy khi các bạn xịt chai nước hoa này từ đầu đến cuối còn ở trong trailer này thì các bạn nhận thấy cái mùi cỏ hương bài vetiver nó sẽ có hơi hăng một chút nhưng mà nó mang đến một cái cảm giác nó rất là nam tính và so về cái phong cách thì với mình ấy, ờ, cái nốt hương amboxian ở trong này nó làm cho cái mùi hương nó có một cái độ uh, nó có một cái độ hơi hơi kiểu ngọt ngọt nồng và nó bám tỏa rất tốt nên là vì thế em này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nam theo cái phong cách kiểu kiểu bụi bụi hơi ngông kiểu vì độ bám tỏa tốt nữa nên là em nó sẽ gây được ấn tượng nổi bật với người khác kiểu dành cho những bạn trẻ kiểu những anh chàng bad boy vào trông kiểu rất là ngầu thì xịt mùi hương này ok và hình ảnh đại diện đó là Johnny Depp còn với mùi hương của RDMS này nếu như các bạn xem hình ảnh đại diện thì các bạn thấy là một chàng trai cởi trần tóc xõa dài chậu đứng giữa sa mạc trông rất là phóng trần rất là nam tính thì em này nó có độ bám tỏa kém hơn so với Dior Sauvage nhưng mà thực sự là nó cũng quả rất là tốt nhá nó lưu tốt và nó cũng quả rất tốt luôn trên tay mình đây thì đang là cái phiên bản À, EDT và cái mùi hương này nó lưu ở trên da mình cũng khoảng tầm 7 đến 8 tiếng cho mùa hè nhá mình đi lại thường xuyên ở ngoài trời mình vẫn ngửi thấy mùi hương của em nó và ở đây là nốt hương cỏ hương bài làm chủ đạo ở phía sau nên là mùi hương này nó sẽ có một cái đệm cái độ gai góc cái độ nam tính và cái độ từng trải hơn so với em này thì với hình ảnh là một đây là một chàng trai lúc nào cũng muốn gây chú ý hơi ngông kiểu bất cần thì ở TDMS này nó là một chàng trai lúc nào cũng quần âu sơ mi nó có một cái độ kiểu kiểu khi các bạn nhìn những cái người đàn ông mà các bạn đàn ông từng trải ấy, họ có cái những cái sự thành công ấy thì họ nào cũng muốn kiểu đứng về phía sau để nhìn quan sát mọi thứ chứ không muốn là chung muốn là kiểu tập trung của tất cả những ánh nhìn thì đây là cái phong cách mà chai nước hoa TDMS này mang tới và đây cũng là chai nước hoa mà mình rất thích khi mà mình mặc như này đây các bạn nào không biết là nhìn thấy không mình mặc quần Âu cùng với sơ mi khi các bạn xịt cái mùi hương này nó sẽ rất là phù hợp còn điều sau Sauvage này ấy, thì mình thích cái kiểu ăn mặc cái kiểu mùa thu hoặc mùa đông ấy đó là khi mà mình uh, mặc những chiếc áo ờ, áo áo áo da hay là những chiếc áo kiểu áo bò ấy trông nó hơi bụi bụi ngầu ngầu một chút phủi phủi phủi thì xịt em này ok còn với những cái kiểu ăn mặc như này rất là đơn giản thôi đúng không sơ mi cổ trụ hay là cái sơ mi có cổ tiếc là hoàng các bạn xịt mưa là mùa hè thì mình nghĩ là nó sẽ gây được ấn tượng rất là tốt với các chị em phụ nữ và trên hoa này mình cũng có một cái review đó là mình nói rằng là nó sẽ có nhiều người có cảm giác hơi giống muốn nước tiểu của heo ấy à, nên là mình nghĩ rằng là các bạn cũng nên thử qua nhưng mà số ít thôi không phải à ra ai cũng bị kiểu đấy đâu nên là các bạn nên nếu muốn chắc chắn không quá nhiều tiền muốn chắc chắn thì các bạn nên thử qua trên da trước khi mua em này một hịp mùa đông thì có lẽ hơi yếu một chút tại vì nó vẫn thuộc cái tông mùi kiểu uh, ờ, citrus rồi uh, spicy các thứ nên là nó sẽ không phù hợp lắm mà xịt mùa đông cũng vẫn ok còn với Dior Sauvage này thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ chỉ sử dụng tốt nhất được vào mùa thu những ngày trời mát dưới 25 độ và theo đuổi phong cách kiểu muốn làm tâm điểm của đám đông muốn lúc nào người khác có thể ngửi thấy mùi hương của bạn muốn làm kiểu ờ, với cả một chàng trai kiểu bất cần kiểu hơi kiểu bụi bụi kiểu bad boy ấy, thì đây là cái mùi hương dành cho các bạn còn mùa hè rồi mùa hè Hà Nội rồi nóng lắm hay là Sài Gòn thì các bạn cứ xịt em này cho mình mình đảm bảo rằng là với cái phong cách ăn mặc như này thì các bạn có thể nhận được rất nhiều lời khen từ Traderman không tin thì mua chiếc này mà thử nhá và nếu như thấy video hay thì đừng quên like, share cho mọi người khác cùng biết và bình luận cảm nhận của bạn về hai mùi hương này ở phía dưới nếu như đã sử dụng qua rồi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.